Không có năm nào như năm nay hết trơn. Tầm này mỗi năm là lòng đã nôn nao, phấn khởi rồi. Còn năm nay á, đã 30 Tết rồi mà tôi vẫn chưa cảm nhận được gì. Tại năm nay không bắn pháo bông hả ta? Hay tại không được chen chúc trên chuyến xe khách chật chội ồn ào? Hay là tại năm nay không được về nhà ăn cơm mẹ nấu? Sáng nay đường phố sao thật vui Nhìn dòng người nhộn nhịp kéo nhau về bến xe chặng nguôi Làm tôi chợt thấy bồi hồi Từ lâu chẳng thế về rồi Khắp nơi người ta đang chào nhau Mình thì nhìn đồng hồ ngóng trong giây phút được về mau Dù đây chẳng phải lần đầu Mà sao lòng thấy cồn cao Vì ngoài kia là trăm cơn bão thành thị phồn hoa làm ta căng não mấy ai tìm thấy được bình yên giữa nơi cuộc sống bao ngạ nghiêng. vậy thì lo toan thêm chí xa xôi về nhà là nhất hồ dù ở chốn xa tết hay cứ về quê nhà dù giàu có hay cơ hạt cứ về quê nhà ngoài đời quá bon chen về quê nhà bao buồn lo đời ta như biên tài chẳng cần bánh hoa hay lụa gấm vàng trao ngà chỉ cần sớm hôm quay quần trong nhà nêm hương tết tươi chính cuộc đời ta ngoài Bắc vào Nam Nhà mình vẫn khắc vào tâm mấy trời hàng tre cùng bọn trẻ Dạo dực chào đón một mùa xuân Muốn giống loài chim để được bay về tổ Loài rùa sống lâu vì luôn mang theo nhà Cần xa nào có ai dám kể khổ Về quê mình nụ cười lại thiếu hòa yeah. Ngước lên nhìn bầu trời cao xa Tình cảm gia đình ta thật cao cả Giàu sang mấy ai mua được bình yên Nên về nhà sau cả năm chinh chiến Vậy mới thấy bản thân ta vẫn còn bé Giữa vòng tay rộng ấm áp của cha Dặn dào yêu thương là vòng tay của mẹ Lại muốn quay lại hay nói xem nay càng nhà hạt sữa bánh mứt lon bia ngày trôi qua ngày có lẽ vì ta đã già nên xuân chỉ có thế mà hay là do chính ta sau bao bôn ba này đã khác vì có lẽ quá lâu chưa gặp mẹ vì có lẽ quá lâu chưa gặp cha vì có lẽ quá lâu chưa về nhà để mang tình yêu ngập tràn muôn lời Tết từ chính cuộc đời ta Và nếm hương Tết từ chính cuộc đời ta Năm nay tôi không thể thấy mấy cảnh này nữa rồi Không về nhà không phải là không thương Không nhớ nhà đâu Mà trong lúc cả nước đang đồng lòng dập tắt dịch như vậy Sao mình ích kỷ được đúng không mọi người chỉ cần nghĩ đến những người anh hùng tuyến đầu đang chiến đấu hết sức vì sự an toàn của tụi mình thôi là tôi vui lại liền. Cảm ơn đảng, nhà nước cũng như các chiến sĩ, y bác sĩ vì những giọt mồ hôi, những ngày quên ăn và những đêm không ngủ để giữ cho người dân luôn được khỏe mạnh và bình an. Tụi mình thì không đóng góp to lớn được như vậy, nhưng mình luôn có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mà. Hãy luôn ghi nhớ là không ra khỏi nhà khi không cần thiết luôn mang khẩu trang và nước rửa tay khi ra ngoài, không lan truyền tin đồn và thông tin chưa được kiểm chứng, không tụ tập hoặc đến nơi đông người và khai báo y tế đầy đủ và thành thật nha. Tuy khởi đầu 2021 có chút khó khăn, nhưng chỉ cần tụi mình đồng lòng quyết tâm, tôi tin chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này, biến 2021 thành một năm thật tuyệt vời và Tết năm sau, đường về nhà sẽ trọn vẹn hơn, không còn trắc trở nữa. xa Tết hãy cứ về quê nhà Dù giàu có hay cơ hạn cứ về quê nhà Ngoài đời quá bon chen về quê nhà Bao buồn lo đời ta như biên ta Bởi vì Tết nơi đâu bình yên bằng quê nhà Chẳng cần bánh hoa hay lụa gắm vàng trao ngà Chỉ cần sớm hôm quay quần trong nhà Đêm hương Tết tươi chính cuộc đời ta